thì áp lực rất lớn từ người dân muốn thị thực sang Đức mà các nước thì lần lượt từ chối. Quan chức nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thường sang Đức khá nhiều, thế nào áp lực cũng đẩy lên tới Bộ Chính trị. Có người cho rằng sai sót ở tầm hộ chiếu mới là lỗi của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chứ không phải là lỗi của ông Bộ trưởng Tô Lâm. Tuy nhiên, dù là lỗi của cơ quan cấp dưới thì người đứng đầu ngành phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cấp tỉnh CDC bị dính đến Việt Á thì không thể không quy trách nhiệm theo lên Bộ trưởng Bộ Y tế. Hay hiệu trưởng một trường bắt giáo viên tiếp khách các quan chức tại nhà hàng thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vụ làm sai ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không thể tránh được trách nhiệm đối với người dân cả nước. Và việc truy cứu là có thể sẽ diễn ra. Đây là hình ảnh mẫu hộ chiếu mới đang gây rắc rối cho ông Bộ trưởng Tô Lâm. Nhiều người đánh giá trong hộ chiếu mới thiếu nơi sinh là một lỗi cực kỳ sơ đẳng đối với cơ quan cấp hộ chiếu cho công dân. Nhiều người cho rằng chỉ cần bê nguyên mẫu hộ chiếu cũ thay đổi màu sắc bìa hộ chiếu là xong, tại sao phải xóa nơi sinh để làm gì? Một số nhà phân tích thì cho biết đây là hành động cố tình để ông Bộ trưởng gặp rắc rối, không thể gọi là sai sót được. Vậy câu hỏi là ai đã cố tình chơi xỏ ông Tô Lâm? Theo thông tin được biết, đã có phản ứng từ Bộ Chính trị về sự thiếu trách nhiệm của ông Bộ trưởng Tô Lâm để xảy ra trong trường hợp như thế này. Và sự nghiệp của ông Tô Lâm thì lại đang tràn trề hy vọng được chám vào chỗ ông Chủ tịch nước nếu ông Chủ tịch nước bị chọc gốc. Bên trong nội bộ của Bộ Công an Việt Nam cũng lại đang nổi lên thế lực của ông cựu Bộ trưởng Trần Đại Quang. Thế lực này do em ông Quang là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dẫn đầu. Hiện nay, Bộ ba Liên minh gồm ông Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa đều đang tiến rất chắc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào Bộ Chính trị trong nay mai, ông Nguyễn Hòa Bình đang nắm tay Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng trong thời gian tới. Còn ông Trần Quốc Tỏ, theo thông tin được biết, thì phải đợi đến năm 2026 mới nắm được Bộ Công an. Đây là thời gian quá lâu, nếu không chiếm được chiếc ghế Bộ trưởng sớm sẽ đêm dài lắm mộng. Biết đâu trong 3 năm tới, tương quan lực lượng trong Bộ Công an không còn như ngày hôm nay. Ông Tỏ cũng khá vội vã và cơ hội trong cuộc chiến giành vị trí đứng đầu Bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ được cho rằng đang nhắm vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Thực ra có ý kiến cho rằng vụ cấp hộ chiếu mới là có người cố tình chơi ông Bộ trưởng Tô Lâm cố tình đạp đổ uy tín của ông Tô trước Bộ Chính trị. Đây là ý kiến rất có cơ sở nên không thể xem thường. Hiện tại người ta cho rằng ngay trong Bộ Công an muốn chơi xỏ anh Tô chứ không phải người bên ngoài. Mà chơi kiểu này là hình thức ném đá dấu tay rất khó phát hiện ai đã làm, liệu cố ý hay vô tình. Hiện trong Bộ Công an không chỉ có phe cánh Trần Quốc Tỏ mà còn khá nhiều phe cánh khác. Có phe không mục đích vì ghế bộ trưởng vì chưa đủ tầm mà chỉ để ném đá, giấu tay, lâu lâu lại chọc gậy vào bánh xe để ông Tô Lâm gặp họa và giúp người khác vượt lên. Đây là hình ảnh luôn phò ông Tổng nhưng luôn luôn tự gây rắc rối cho mình, đó là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Phải nói rằng ông Tô Bộ trưởng có rất nhiều kẻ thù, kẻ thù trong ngành, kẻ thù trong đảng, kẻ thù trong Bộ Chính trị và thậm chí còn có kẻ thù ở nước ngoài. Vì vâng lệnh ông Tổng vô điều kiện mà hiện nay Đức Slovakia đang rất có ác cảm với ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Nói về sự tàn bạo, sự lạnh lùng trong nghiệp vụ thì ông Tô Bộ trưởng có thừa. Tuy nhiên, nói về sự khôn ngoan trên chính trường thì ông Tô dường như đang thiếu. Ông Tô rất non trong các cuộc cạnh tranh nên đã bị đồng chí ném đá giấu tay làm mất uy tín mà không biết ai đã ra tay. Thế mới đau.